Bạn có chắc là khi bạn bỏ cuộc và tìm hướng đi khác, cuộc đời sẽ buông tha bạn, sẽ ngừng quăng quật bạn, sẽ gửi đến bạn những việc dễ dàng. Mỉa mai thay, bạn càng muốn cuộc đời thoải mái thì bạn sẽ nhận càng nhiều những khó khăn. Cuộc đời vẫn cứ ném đá và chống lại bạn, trao cho bạn những thử thách nghịch cảnh. Đằng nào cũng phải chiến đấu và đằng nào thì bạn đã đi đến tận đây rồi.